À, xin chào mọi người nhé Chào mừng mọi người quay lại với kênh uh, video vi tính Văn Cường thì uh, hôm nay uh, mình uh, xin uh, hướng dẫn mọi người cái cách mà kiểm tra cái wifi online một cách chính xác nhất của của mạng nhà mình ha thì uh, trước hết thì uh, À, mình cũng giới thiệu sơ kênh vi tính văn cường của mình nhé là kênh mình à, về chuyên về à, các cái à, hướng dẫn các cái kích sóng wifi hút sóng wifi hàng xóm đồ ha và bán các cái thiết bị camera giám sát thì anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ vào hai cái số điện thoại trên này à, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhá rồi trước khi mà mình để kiểm tra cái wifi à, online của nhà mình một cách chính xác á, thì đầu tiên là, là mình vào Google ha mình sẽ đánh cái từ là uh, speed test đây speed test là chữ này ha đó thì ở đây nó sẽ có cái dòng đầu tiên là speed test net là cái này thì mình kích vào speed test net rồi xin lưu ý với mọi người một số cái ha đầu tiên là mình phải à, xem ha đấy là cái ở Viettel là đường mạng của nhà mình đang xài ha còn Viettel Network là cái server mà để nó kiểm tra lại cái cái đường mạng à, của mình đến ha là nhớ là cái server bên này là hai server này là phải là ở Việt Nam nhá cái server bên bên trái này của Việt Viettel này thì chắc chắn Việt Nam rồi này còn server bên phải này à là nhiều khi các bạn chọn bấm rửa chọn chan server á, bạn chọn ra server nước ngoài á thì cái tốc độ test nó sẽ không đúng nhá mà phải là server ở Hồ Chí Minh hoặc ở Đà Nẵng hoặc là Hà Nội chứ ha rồi sau khi ở đấy là cái giao diện à, của cái phần mềm test bây giờ mình sẽ bấm vào chữ go đây là cái quá trình nó đang kiểm tra ha rồi <laughs> hiện tại tổng như nó kiểm tra đây là tốc độ mạng nhà mình là khoảng cỡ 93 94 m trên một giây ha đây là tốc độ của download rồi đây là tốc độ của upload upload có nghĩa lúc mình up ảnh up video up uh, gì gì mình lên trên à, YouTube hoặc là lên trên à, Facebook á, gọi là tốc tốc độ mình up lên ha gọi tốc độ up dữ liệu ở cái này té thì mọi người cần chú ý một số cái như sau rồi thí dụ mọi người nhìn thấy ha ở đây nhìn như mình là thờ ping là cái số này càng nhỏ thì càng tốt ở đây 2 mili giây là rất tốt ha tốc độ download và tốc độ upload của nó là gần như tương đương nhau ha đó mọi người nhìn thấy nó gần như tương đương nhau như vậy là cái đường mạc mình chạy rất là ổn định thứ ba là cái đường này cái điền đường dài dài này nếu mà đường này mà chạy thẳng một đường như thế này á là cái đường màng của mình là chạy ổn định còn nếu mà càng nó có nhiều cái lượn sóng á càng nhiều lượn sóng thì chắc chắn trong hệ thống màng của mình có vấn đề ha là mình phải kiểm tra lại cái hệ thống đường trong nội bộ của mình thì chắc chắn nó có vấn đề gì đó còn nếu như màng của mình là ok ha tốc độ đao 294.2 đây cũng 94. Đấy, là như vậy đường mạng của mình chạy rất là ổn định và độ chính xác rất là ok nhé đó. thì cái này mình có thể test ở đường mạng nhà của nhà các bạn ở nhà đó rồi như vậy là chỉ các bước đơn giản vậy thôi rồi tất cả à, cảm ơn mọi người nhé. nếu như mọi người mà muốn ủng hộ mình thì nhớ bấm vào nút cái đăng ký kênh ủng hộ mình với nha nút đăng ký kênh màu đỏ còn mọi người có cần cái tham khảo vì những cái uh, cách đổi mật khẩu wifi thì vào kênh à, vi tính văn cường của mình đấy nhé rồi cảm ơn tất cả mọi người